Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với YNK Adventure Thì hôm nay á là mình sẽ unbox và review một cái ghế mà mình mới mua ở um, Anaconda cho mọi người xem Đó, tại vì cái ghế cũ của mình là nó cũng bị hư rồi, cho nên là mua cái ghế này um, Lúc mình mua là nó sale nửa giá so với giá gốc Đó, thì uh, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái ghế này nhá Đây, ghế này Loại này thì nó sẽ to hơn cái ghế cũ của mình tí xíu Nhưng mà ngồi thì ờ, nó sẽ rất là êm Ghế này là của uh, ờ, Austral Đây Rồi Loại ghế này là loại Commander Chair Đó, đây là cái hình của cái ghế này Thì cái ghế này á, là nó chịu được ờ, maximum là 200kg Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem nhá Đây này Nó á, thì nó cứ khoảng vậy đó dai chắc ờ, nếu mà pick lại dai chắc cỡ khoảng hơn mét rồi mình sẽ mở ra cho mọi người xem cái túi này thì nó khá chắc chắn cái mau ghế này thì mình cũng khá ưng rồi bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem nhá đó ok đó rồi cái ghế này á nó sẽ có cái handle ở đây rồi bên này có cái armrest nữa cho vào đây ok chỗ này là cái chỗ để ly này hoặc để bình nước bên này là có cái túi để đồ nhỏ nhỏ này chưa yeah. rồi thì cái ghế này á tại sao mình chọn cái ghế này á là tại vì nó có cái giấy này này là để giống kiểu nó support cho cái lưng của của của mình á lúc ngồi xuống thì nó sẽ đỡ bị đau lưng hơn thì mình kéo cái này căng lại xong rồi chúng ngồi thử rồi bên này cũng có một dây lúc mình à, ngồi thử ở ngoài anaconda thì à, nó rất là êm rồi sau ghế sẽ có một cái chỗ để để đô nữa đó rồi cái à, cái armrest này này là có cái adjust về cái độ cao của cái tay bàn lúc ngồi xuống để vậy ha Như mình để tạm như vậy cái đã rồi đó nhìn nó rất là chắc chắn luôn nha mọi người đó cái cái adjust ở sau của cái armrest này á, là để cho cái cái tay này nó không bị xuống thấp quá này đó đấy là cái ghế này thì mình sẽ ngồi thử này wow êm nhưng mà phải adjust lại cái lưng cho nó ôm vào trong người anh tí nữa thì lúc ngồi cảm thấy là thoải mái hơn đây để kéo cái dây này rút nó vào để hai bên cho đều là ok rút bên này nè đó mọi người thấy nó rút vào không rồi cái armrest này chắc là mình cũng nâng lên tí xíu đó cho hai bên à, bằng nhau ok để thử lại nhá cái armrest này hơi cao đó cái ghế này là nó hay cái là nó adjust được tất cả mọi thứ để phù hợp với nhiều người á cho nên nó sẽ thoải mái hơn rồi thử lại nha khi mà lần đầu setup như vậy xong để vậy là lần sau là ok dạ yeah, mình thấy thoải mái rồi đó chắc thử rụt cái lưng lại thêm tí nữa xem khác biệt gì không thấy nó căng cái chỗ này không đó bình thường ngồi mấy cái ghế cũ của mình là cái chỗ đó là hay bị trúng á yeah, à, ngon lành như này đó còn đây thì để cái lý để mình đi kiếm cái chai mình bỏ vào cho mọi người xem rồi bây giờ mình có hai cái chai nước này là chai này mình hay sai này à, chai thermo là chai giữ nhiệt á giữ lạnh và giữ nóng luôn mình hay sai để uống nước rất là tốt mua ở Costco đó thì nếu mà người muốn mình review về cái này thì nhớ thả cái bình luận để sau này mình biết mình review cho mọi người xem nhá à, thì mình biết chai này vừa không còn đây là một chai nước suối bình thường này đó thì bây giờ để vào đây xem đó chai nước suối là rong rải thoải mái này rồi bây giờ để tạm ở đây cho chai này vào nếu mà vừa là quá hợp lý luôn á ù không vừa nó có cái lớp bảo vệ đây thì mình thử tháo cái lớp bảo vệ này đừng dễ thử xem nha vừa khít đó, à, nó cũng hay nói chung là có cái option đó nhưng mà vừa khít vừa đẹp luôn đó thì cái lớp này là chỉ có để lên để xuống cho nó êm thôi phải nó đỡ sửa cả cái đáy pin này thôi chứ nó cũng không sao hết đó ngon lấy Đấy, hợp lý ha Đây, nếu mà muốn sai lại cái lớp bảo vệ này đấy Cho vào như vậy là ok Đấy Còn không thì ai không có chai đó thì cho chai nước bình thường vào là hợp lý Đó, thì mình ngồi cái này á, là mình thích cái là cả cái vai của mình này với cái lưng á là nó rất là kiểu nó ốm á, nó giống như ghế xe hơi nó nó ôm vào vào người á, rất rất là thoải mái luôn. Đó. Rồi hai cái cái cái cái để tay này này, đó là, là, là dày dặn chắc chắn đó thì những cái ghế mà rẻ tiền á, thì ngày xưa mình à, mới đi cắm trại á mình cùng start từ những cái rẻ xong rồi lên lên lên dần dần chứ không phải đúng cái là là mua cái ghế này đâu với cả là những cái này thì mình thường đời giảm giá mình mới mua chứ mình không mua full price tại vì ghế này full price á, là 170 rồi giá mà thành viên của Anaconda á, là 110 đó rồi khi mình mua là nó sale nửa giá từ cái giá gốc từ cái giá 170 á là cỡ khoảng 85 đồng đấy thì um, nó hợp lý so với cái chất lượng của cái ghế này rồi thì mình rất là happy với cái ghế uh, cắm trại này mà mình mới mua luôn đó thì um, vì là đi cắm trại là các bạn chủ yếu là ngồi cho nên là một cái ghế để tạo cho các bạn cái cảm giác thoải mái á, thì nó rất là xứng đáng đó thì nếu trong tương lai á, nếu mà có dịp mình sẽ um, review những cái ghế mà cắm trại, ghế camping mà mình đã um, sử dụng qua và mình sẽ à, nếu có điều kiện á mình sẽ mượn thêm à, một số ghế của bạn bè mình nữa để mình à, tổng hợp lại mình review cho tất cả mọi người xem là um, ghế nào thì uh, nên mua và ghế nào thì um, có cái tốt và có cái xấu của nó để cho mọi người biết để mọi người có cái idea là nếu mà đi sắm ghế thì um, sắm một lần thì sắm luôn khỏi phải như mình là phải sai thử cái này cái khác rồi mới mới à, có một cái ghế à, tốt nhất hợp lý nhất để mà mà, mà ngồi đó thì à, nếu ngồi thoải mái thì ngồi lâu thì các bạn sẽ bị đau lưng đó thì gây cảm giác mà khó chịu rồi bây giờ mình sẽ quay lại toàn cảnh cái ghế này cho mọi người xem một lần nữa cho nó kỹ nhá Thank you. thì à, lúc này là mình mới quay cho mọi người cái cảnh là mở hộp setup à, cái ghế này lần đầu là như thế nào đây ha là lần sau mọi người chỉ cần mở ra lắp hai cái armrest này vào là ok xài được luôn chứ không cần phải adjust mấy cái um, giấy uh, như mình vừa nãy nữa tại vì đó là mới mua về cho nên phải setup như vậy rồi bây giờ á mà pack thì như thế nào trước tiên á là lúc đầu mà mình coi ghế là mình cũng <laughs> phải mất một vài phút để mà figure out là tại vì không có cái người mà mà bán hàng ở đó cho nên mình phải tự figure out ra là làm sao để để pack cái ghế này lại còn như bình thường là chỉ cần gặp cái ghế này vào cái là ok <laughs> mà hôm đấy cũng tìm hiểu mài mới được là phải á mình phải thêm một ông tây cùng mua cái ghế này nữa là <laughs> hai người cứ may mò mà mà không nở được cuối cùng mình vẫn tìm ra là giờ cái armrest này ra cho qua phía bên này gập nó xuống đó bên này cũng như vậy trong này có cái nút ấn này mọi người thấy chưa đó rồi bây giờ dỡ ra này ấn lên đó xong cho qua phía bên này cho sau gặp lại ok chưa rồi bây giờ như cái ghế camping bình thường thôi là kéo nó vào à lúc này mình quên nói với mọi người một điểm nữa là cái ghế à, cắm trại của mình mà ghế cũ á nó hay bị hư á và đa số những cái ghế mà rẻ là hư ở chỗ nào là cái chỗ armrest này này tại vì á là bình thường mình ngồi mình hay ti tay xuống đấy nè là cái chỗ này á mà ghế mấy cái ghế rẻ á là nó hay bị toạc ra nếu mà là, làm mỏng thường thường là hay có cái nhựa dẻo ở đấy á là ngồi xuống tí tí một thôi là cái nhựa nó bị nứt ra xong nứt dần dần dần dần xong cái nó rách ra ngoài cái vải này luôn là xong là cái ghế đó là dục cái đó đấy là ví dụ như cái này này cái cái cái vòng này này là để chịu lực của của của của người mình luôn thì cái ghế này là kêu chịu lực tới 200 kg cho nên là làm bằng cái vòng bằng sắt này đó thì nó sẽ đỡ hư hơn yeah. Dạ, đó là một cái điểm nữa mà lúc này review cái ghế mình quên nói về mọi người thì may là là là mình nhớ ra là là mắc tiền là ở những cái chỗ này đấy cái tên này với cái ghế này đó rồi gập cái này xuống rồi bây giờ chỉ có gập lại như vậy đó chưa dạ. yeah rồi bây giờ cho vào cái bao cái túi của nó đây mình để lên trên này cho nó sạch này thêm một cái điểm nữa là khi mà đi cắm trại mà pack cái ngay pack đồ á là để đi về á là tụi mình sẽ dùng cái khăn để mà lau dưới cái chân ghế này này đây chỉ nên lau sơ thôi cho nó đỡ bụi thôi đó tại đi cắm trại à, ngồi ở mấy cái đất bùn này nè mấy ngày thì là dơ đó lau sơ như vậy để á, cho vào trong bao để mà cất á thì nó sẽ sạch sẽ và nó sẽ đỡ sửa ghế đỡ dơ ghế hơn chưa rồi cho vào cái bao này là mình à, pack lại xong xuôi và sẽ cất vào trong xe thì nó sẽ như thế này thôi rồi thì à, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi clip hôm nay tới đây sẽ kết thúc hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo nếu mà người xem à, video review này của mình Thì hay thì nhớ like, share, comment để ủng hộ cho channel của tụi mình nhá. Tụi mình là YK Adventure Thì uh, trong tương lai nếu mà mọi người muốn mình uh, review uh, những cái sản phẩm nào về đồ cắm trại nữa thì uh, xin mọi người hãy để lại cái bình luận ở phía dưới để mình biết để mình à, tìm hiểu thêm và có cơ hội để review cho mọi người cùng à, biết nhá